Uh, xin chào quý vị ờ, và các bạn. Thì đúng như dự đoán mà chia sẻ ờ, trong cái phiên hôm qua khi mà thị trường chúng ta biết rằng là giảm rất là mạnh đúng không ạ? Thì trong phiên hôm nay thị trường đã có hồi phục khá là lớn. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà thị trường giảm xong có những phiên hồi phục nhanh và mạnh như này thì việc đầu tư tham gia bắt đáy trong thời điểm này có lợi hay là có hại với nhà đầu tư chúng ta thì ờ, Dũng sẽ làm video ngắn này để giúp chúng ta có một góc nhìn khách quan tổng thể về thị trường bởi vì Dũng biết rằng nhiều bạn hôm nay có hỏi Dũng là à, liệu thị trường như này có tham gia được hay chưa liệu thị trường lúc này có để mua được cổ phiếu hay chưa cổ phiếu nào là cổ phiếu bùng nổ theo đà thế thì ờ, các chỉ báo MACD, RSI hoặc tất cả các chỉ báo khác khi mà các bạn hỏi thì Dũng ờ, trả lời là Dũng không áp dụng bởi vì những chỉ báo với Dũng thì nó thường ra nó thường bị chậm hoặc là nó không có độ tin cậy cao nên việc đầu tư của chúng ta anh chị em có có livestream hôm nay cái khung hình nghe vẻ nó không được tốt lắm đúng không ạ à, thế chúng ta vẫn tiếp tục đi ạ chúng ta tiếp tục các anh chị em à, tiếp tục theo dõi đúng không để chúng ta à, sẽ không không tập trung vào cái cái cái cái tín hiệu của livestream nữa và chúng ta sẽ tập trung vào cái khác đúng không ạ Ok, thì bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta nghe được đi ạ. Anh chị em nghe được comment số 1 cái không ạ? Nếu nghe được comment số 1. Nghe được cái rõ comment số 1 thì chúng ta nghe được thì chúng ta nghe tại vì uh, Dũng uh, buổi sáng này nó cũng có um, nó có một chút gì à hơi lỗi một chút thì uh, tí nữa Dũng sẽ sửa nhưng hôm nay chúng ta tiếp tục nghe để chúng ta nắm rõ được thế thì ở đây các bạn sẽ hiểu đơn giản là gì ạ à? cái việc mà giảm mạnh giảm mạnh thì đầu tiên chúng ta sẽ có thể thấy rằng một số các tín hiệu đầu tiên là tích cực đó là gì ạ à? các bạn có thể nhìn thấy Dũng gọi là tích cực nhưng trước khi tích cực thì ờ, chúng ta cần phải xem lại xem là tích cực thì chúng ta mua được hay chưa bởi vì hôm nay nếu mà đọc về thông tin báo chí đọc được các thông tin khác các trang mạng khác thì mình thấy rằng là uh, có khá nhiều các tít lại được giật lên và tít được giật lên như này chẳng hạn như là thị trường uh, tăng rất mạnh chẳng hạn đấy uh, có những tít thì thị trường có thể thấy là thị trường tăng mạnh nhất trong uh, uh, nhiều phiên vừa qua nhiều thời gian vừa qua đây xem là có thông tin gì trong thị trường để xem anh chị em có thể à, thì ở đây chúng ta thì nhớ là buổi sáng thì chúng, bây giờ buổi sáng do xem buổi sáng thì phân tích buổi sáng một chút để chúng ta nhìn thấy rằng là có phải là phiên hôm qua đây chúng ta nhìn lại phiên hôm qua đúng không là thị trường nó giảm thì như nhận định thị trường đây nó giảm điểm nên này các bạn đi nghe các thông tin các bạn thấy không rõ không ạ tức là bây giờ nhận định thị trường này là, là hôm qua thị trường giảm thì hôm nay là mùng 5 thì thì người ta nhận định là thị trường giảm mạnh đúng không đó người ta nhận định điểm mạnh tiêu cực ở đây vậy nếu mà hôm nay mà tăng thì theo các bạn người ta sẽ nhận định như gì ạ đấy index tăng mạnh chân này lên này thì chúng ta thấy là ngày mai chúng ta thấy nhận định gì theo các bạn theo các bạn ngày mai nhận định gì đấy chúng ta sẽ phân tích ngày mai nhận định như thế nào thế thì bây giờ chúng ta thấy là tất cả các công ty chứng khoán lớn đúng không lớn hàng đầu luôn họ đều nhận định là hôm nay thị trường giảm đúng không giảm nhưng bạn nếu qua các bạn theo dõi là cái chia sẻ của Dũng thì hôm nay thị trường gì ạ nếu bạn bạn bạn bạn các bạn theo dõi nhé các bạn nào hôm qua chiều hôm qua có theo dõi không nếu bạn nào theo dõi comment số 2 đấy là xem là hôm nay tức là cái phiên hôm nay Dũng nhận định cái gì ạ nhận định như nào các bạn có thể nhìn thấy không ạ tức là cái câu chuyện đấy ạ câu chuyện là có phải là hôm qua các bạn nhớ không ạ thế thì câu chuyện là tại sao lại có thể biết được cái điều này đấy thế thì ở cái câu chuyện ở đây nó là gì ạ cái vấn đề là nếu chúng ta đầu tư phái sinh mà có phải hôm qua người ta sọt rất là nhiều không anh chưa hôm qua có phải mọi người xô sọt và cùng với tín hiệu nhận định của thị trường thì rõ ràng là nhà đầu tư bị thua lỗ nặng không đấy thế thì nếu mà thua lỗ nặng và Việt hôm nay tăng như thế thì chúng ta biết là những người bị sọt những người mà nắm ờ, bị thấy sọt thì hôm nay thì kiểu gì diễn ra nên hôm qua tôi có nói với các bạn là gì ạ nếu các bạn đầu tư phái sinh là các bạn dính đòn các bạn thấy không ạ cái điều gì mà chúng ta dính thì chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là nặng nếu chúng ta gì ạ kiểu sọt mà Để hôm qua sàn rất nhiều cổ phiếu sàn mọi thứ sàn thế thì mọi người sẽ bảo là gì ạ người sẽ bảo là do đau rôn nó chạm nó tăng đúng không đúng không người ta bảo là hôm qua Dow Jones tăng nhưng bây chúng ta so sánh giữa Dow Jones và Việt Nam nó có khớp nhau không ạ có phải lúc nào nó cũng khớp nhau không nên không thể nào đưa ra cái điều đó được thế thì ở trong thực hợp thị trường thời điểm này thì chúng ta cần phải hiểu rõ là thời điểm này theo các bạn là đã tạo đáy chưa tạo đáy chưa thời điểm này ta tạo đáy chưa đấy thì câu hỏi là thời điểm này thì làm sao tạo đáy được ngay lúc này bởi vì thị trường nó cần phải rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư đeo bám thị trường đúng không phải rũ bỏ tất cả nhà đầu tư đeo bám thị trường thì lúc này chúng ta mới biết rằng là việc các nhà đầu tư đeo bám thị trường hôm nay chắc chắn là sẽ có nhiều nhà đầu tư vẫn còn mua vào thế thì cái việc mà test kiểm tra lại khi mà kiểm tra lại thị trường mình đã kiểm tra lại mà đây là xử như vậy thế bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu mà cái quá trình mà nó tạo đáy này khối lượng rất lớn mà nó hồi phục mà không có khối lượng thì sao nó hồi phục không có khối lượng thì sao nó hồi phục không có khối lượng thì theo các bạn làm sao đấy chúng ta cần phải phải phải phải hiểu cái điều này chứ thì trong trường hợp ngày mai tăng đi ngày mai tăng điện thì bây giờ trong trường hợp bây giờ rõ ràng hồi phục rất là mạnh mà không có khối lượng làm sao mà có thể tăng mạnh được nếu có tăng nó cũng chưa tăng mạnh được nên ở đây chúng ta là trong trường hợp nhé tích cực nhé chúng ta gọi là trường hợp tích cực thì nếu nó tăng nó cũng chưa tăng mạnh được nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta gặp rất nhiều rủi ro trong cái vùng này thế trường hợp là nếu chúng ta gọi là cái phiên này là phiên hồi phục đầu tiên cái phiên hồi đầu tiên sau những phiên giảm này thì cái việc mà cái khối lượng nhỏ như này nó không đảm bảo cho độ chúng ta độ chắc chắn là ờ, khối lượng này nó không đảm bảo cho sự, sự chắc chắn nên ở đây chúng ta sẽ cần phải gì ạ? kiểm tra lại à? quá trình kiểm tra lại à? lúc nào kiểm tra lại sẽ tính nhưng bây giờ nó phải kiểm tra lại test cái đáy này à. nếu mà test đáy này này cái đáy cũ này này nó giống như dạng trước chúng ta bảo test cái đáy cũ này à, chúng ta nhìn này đây là cái quá trình đây là một dạng test chúng ta nhìn cái test lớn hơn đi ạ đây quá trình test này các bạn hiểu không ạ test cái đấy cũ này này mà nó không bị bán tháo có thể giảm mạnh nhá các bạn nhá sau khi nó hồi có thể giảm mạnh và thậm chí là chúng ta lại bị thua lỗ rất nặng tiếp đấy, thì cái quá trình test lại cái đáy cũ này nó không biến tháo thì chúng ta có thể mua những phiên này mua phiên này hoặc mua phiên này được không ạ nhà mình có hiểu không tức là chúng ta có thể mua tùy thuộc vào cổ phiếu mạnh hay yếu thì chúng ta có thể tham gia thông thường theo mà cái phương pháp của Odell thì các bạn có thể đây là mua điểm mua chính đây là điểm mua an toàn nhất phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư là điểm mua an toàn nhất còn nếu mà các bạn học về VSA các bạn thông minh về VSA thì các bạn có thể mua phiên này thậm chí là có thể mua phiên này bởi vì chúng ta sẽ biết cổ phiếu nào mạnh nhất trong loại này nhưng bây giờ chưa test thì chúng ta không thể là biết được cổ phiếu nào mạnh nha yeah. chưa test chưa test thì khơi được nha chưa test thì chưa chưa chưa thể thể nào lên được nha chưa test thì chưa thể lên được nên các bạn thấy là nếu cái cổ phiếu thị trường lần này nếu mà nó chưa kiểm tra lại cái vùng đáy này thì cái việc mà xác nhận bùng nổ theo đà các bạn sẽ mất tiền các bạn cứ nghe Dũng đi ạ đến thời điểm bùng nổ theo đà mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn nên các bạn nếu hỏi về cổ phiếu thì điểm này tốt nhất là chúng ta không nói đúng không thế thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà kéo lên khối lượng thấp như này thì có thể ngày mai nó tăng nhé giả sử ngày mai tăng thì cái việc mà nó test lại là có thể diễn ra khả năng test lại sẽ diễn ra khá lớn và việc để bùng nổ theo đà sau khi test lại và những kịch bản này các bạn theo dõi kỹ theo dõi thật sát theo dõi thật kỹ để khi mình phát lại bạn là những người sớm để theo dõi được khi nào bùng nổ theo đà còn bây giờ bảo mua những phiên này hay là mua phiên này thì về cơ bản nó sẽ gì ạ rất khó để biết được cái gì ạ thị trường tạo nên thế một số bạn có hỏi là bây giờ cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn dắt thị trường thế thì thứ nhất là cổ phiếu dẫn dắt thị trường thì chúng ta lại phải xem là giả sử bây giờ chúng ta biết là khi mà nó hồi này thì cổ ông cổ phiếu nào cũng tăng đấy cổ phiếu nặng tăng cổ phiếu nào cũng có thể hồi đây hồi chút cổ phiếu nào cũng có thể tăng như thế này chúng ta không biết là ông nào giỏi ông nào khỏe ông nào yếu đâu nên bây giờ chúng ta vẫn phải đợi xem là sau khi nó hồi nó test lại thì xem là những cái đợt test này này những cái cổ phiếu nào giữ được nhịp ở phía dưới là một phải xem là cổ phiếu nào giữ được nhịp sau khi giảm để giữ được nhịp cái điều kiện đầu tiên là cổ phiếu nào giữ được nhịp cái điều kiện thứ hai là chúng ta cần phải mua cái đợt đầu tiên là phải mua bùng nổ theo đà đây ở phiên thẳng này thì đấy là cái đầu tiên thế thì một bài một bạn có hỏi là đây câu hỏi rất thú vị bao nhiêu bạn thích câu câu hỏi này à, theo anh thì nên đánh giá cổ phiếu mua kênh dưới giảm giảm sâu hay là cổ phiếu kênh trên giảm ít có bùng nổ theo đà đấy thế thì nếu cái câu hỏi của bạn ở trong này bạn cho một ví dụ đi bạn có thể chia sẻ một ví dụ đâu nhưng về cơ bản nhé về cơ bản thì đợt này chúng ta sẽ mua kênh dưới nhá yeah đợt này các bạn mua kênh dưới còn kênh trên là cái cổ phiếu kênh trên thì nó sẽ cần tái tích lũy một thời gian chẳng hạn chúng ta thấy có một cổ phiếu như là HAG nó là kênh trên nha nó là vẫn là kênh trên về cơ bản nó là kênh trên những cổ phiếu này chưa lên được ngay các bạn nhá cổ phiếu này chưa lên được ngay và nếu chúng ta nắm giữ cái cổ phiếu này ở cái vùng này thì nó chưa lên ngay và cái dữ liệu của nó rất là ít nên bạn mua bạn thấy là mất rất thời gian còn những cổ phiếu kênh dưới thì nó hồi nhanh hơn các bạn hiểu không ạ hoặc là các bạn có cổ phiếu như là BM BCM thì giả sử như cái cổ phiếu này nếu nó tăng nó cũng chưa tăng ngày ngày được ạ nó cần phải tái tích lũy thời gian nếu nó tăng thì nó cũng gặp cản nó chưa đủ tích lũy nó chưa lên ngay được nên nó cần tái tích lũy còn những cổ phiếu mà nó giảm mạnh này thì việc mà đây chúng ta gọi là sau khi nó tái tích lũy sau khi test lại thì những cái đợt này chúng ta gọi là hồi nó hồi nhanh hơn nó hồi hồi nhanh hơn tức nó hồi xong nó lại giảm thôi nó chưa lên ngay được ạ nó hồi hồi nhanh hơn còn những cổ phiếu mà nó đang đi dở thì nó cần thời gian tái tích lũy thì đây là những bí mật mà các bạn không ai để là dạy các bạn cả. đúng không cái bí mật này không ai dạy các bạn cả nên các bạn mua những cổ phiếu này chúng ta sẽ mất thời gian thì lúc mà ở đây có một cái, cái lý do này các bạn hiểu rằng khi mà cái cái quá trình quá trình tái tích lũy mà các cổ phiếu tà tỉnh thì có phải là thị trường nó đang trong quá trình lúc đó thị trường nó đang ở đâu ạ lúc đó thị trường nó đang kiểu dạng như này nó đang cần thời gian tích lũy như này chẳng hạn như khi cổ phiếu hồi thị trường hồi ví dụ nhé đây dạng ví dụ là khi thị, thị trường hồi thì có phải nó đến vùng này không ạ các bạn nó đến cái vùng này và khi nó đến vùng này thì nó có khoảng vì nó đã hồi và nó mất thời gian nó có khoảng độ một thời, thời gian rất là dài nó có khoảng một thời gian rất dài khoảng hai thậm chí là hai tháng để tích lũy ở đây thì những cái cổ phiếu mà tái tích lũy này nó có cơ hội nha những cổ phiếu tái tích lũy như này nó có cơ hội để tăng à, BCM đấy là cái mà các bạn cần lưu ý cho cho mình ạ thế thì kênh trên có tích lũy thì nó phải đợi tái tích lũy không biết là nhà mình đã hiểu chưa các bạn à, à, ở đây là bạn sinh cường đã hiểu chưa bạn sinh cường hiểu chưa tức là chúng ta sẽ không mua cổ phiếu tại vì chúng ta phải so sánh là gì ạ lúc này thì các cổ phiếu nó cần thêm tích lũy còn những cổ phiếu nó giảm mạnh quá thì uh, lúc mà nhà đầu tư lúc này nó mang tính đầu cơ rất cao nhà đầu tư họ mua vào mua vào tiếp tục mua vào nên ở đây chúng ta thấy là uh, lưu ý ở ờ, một số bạn thì giả sử như có những cổ phiếu như kênh dưới hay là cổ phiếu gì ạ HAH đây xem là HAH là sao thì HAH là cổ phiếu gì ạ kênh dưới đúng không kênh dưới thì giả sử những cổ phiếu này kênh dưới thì trong trường hợp như này thì về cơ bản là nó hồi rồi đây nó nó hồi xong nó giảm tiếp đấy và những dạng kênh này nó rủi ro rất là cao kênh này nó rủi ro rất là cao tức là nó giảm nó giảm mạnh hơn còn nếu bạn mua cổ phiếu kênh trên thì các bạn lúc này thì các bạn mua là BMC thì các bạn mua giả sử cái rủi ro của bạn rất là ít luôn đấy cực kỳ ít luôn nên bạn mua cái vùng này rất là ít nhưng cổ những cái dạng này thì nó thường là những cổ phiếu rất mạnh trong thời gian sau khi tái tích lũy à, cho các bạn một cái cổ phiếu đây SV đây là cổ phiếu này thì lúc mà nó đang tái tích lũy thị trường có thể lên nó chưa lên chẳng hạn thị trường lên thì nó lên rất là chậm chạp có hiểu không ạ thị trường lên đây là đáy này đấy đấy thị trường chung nó lên rất chả ở cổ phiếu khác thì nó tăng ầm ầm thì ở cổ phiếu này chúng ta có thể bỏ qua một đoạn này đúng không ạ các bạn sẽ bỏ qua đoạn này và các bạn có thể mua ở đây có thể mua ở đây mua thêm ở đây còn những cổ phiếu mà nó đây là thị trường chung cho cho bạn thấy nhìn thị trường chung với cổ phiếu này các bạn thấy ngay ạ thị trường chung đây Đấy, thị trường chung các bạn thấy là giai đoạn này cổ phiếu giảm rất mạnh này. Đấy. Thế thị trường chung nó hồi, chúng ta nhìn nó bọn thị trường hồi. Thị trường chung hồi cổ phiếu này vẫn lỗ. Chúng ta thấy chưa? Thì thị trường chung hồi này thì cổ phiếu này vẫn lỗ, thị trường chung đang hồi lên cổ phiếu này bị lỗ. Nhưng sau này thì cổ phiếu này nó tăng rất mạnh. Nó tăng rất mạnh. Trong đó thị trường chung nó cũng tăng nhưng nó sẽ không tăng mạnh một cổ phiếu này. Đấy là cổ phiếu VCS. Thì đây là một trong lý do uh, mong để các bạn hiểu rõ rằng là thời điểm này các bạn tạm thời là gì dừng đã đấy dừng đã còn bây giờ chúng ta biết là lạm phát này tỷ giá này nhiều thứ khác trên diễn đàn bây giờ nó rất là nhiều và các bạn sẽ có hai trường phái một số trường phái thì họ bảo là bây giờ thời điểm này là uh, cổ phiếu rẻ dòng ngân hàng rẻ để mua vào thế thì Dũng lấy một cái ví dụ là có một bạn mua cổ phiếu Techcombank mua hàng nhiều triệu cổ phiếu Techcombank thế thì một năm kiếm được khoảng độ hai mươi mấy tỷ vậy mua 10 triệu cổ phiếu Techcombank ở cái vùng giá uh, 50 60 thì nếu mà chỉ hạn chúng ta gọi là cứ cho là uh, ờ, 5 tỷ đi 5 5 triệu cổ phiếu đi thì bây giờ giá 50 mà nó về 29 từ là 20 giá bạn mất bao tiền không ạ Đấy, chúng ta biết rằng là thế thì chỉ cần 5 triệu cổ phiếu thôi chứ cần nhiều mua giá 50 thế thì mua cứ trung bình như vậy thì bao giờ mới có thể thành công được cứ trung bình cứ xuống mua trung bình như vậy thì không biết là dạng vùng 50 mua khoảng 5 triệu và sau này mua bao nhiêu triệu nữa thì chúng ta gọi là cứ mắc võng ở trên phía trên này là sẽ gì sẽ sẽ mất rất nhiều tiền đây mua ở đây nó đang tích lũy này mua không đến đây lại mua đến đây lại mua tiếp à, đến đây lại mua tiếp nhưng chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu này là nó lên được nó cần tích lũy trong hàng nhiều năm à, nhiều năm nó mới lên được nó không không không lên được ngay đâu thế thì khi nó tích lũy nhiều năm này nó mới lên được thì bạn có phải mất rất nhiều chi phí cơ hội vườn này không ạ nhé mất rất nhiều chi phí cơ hội nên đừng có tham gia vào hay là những cổ phiếu này bạn có hỏi thì cũng thế thôi bây giờ nó lên mà nó khối lượng nó thấp như này thì chúng ta biết ở đây là nó sóng hồi chưa chưa biết được đúng không chưa biết được nên thời điểm này đây chúng ta đấy đợt trước này nhịp một nó hồi này xong nó cho giảm gãy luôn nhịp hai nó hồi nó gãy nhịp ba thì mạnh hơn nên nếu chúng ta cứ bắt đáy kiểu này nhịp một thua lỗ nhịp hai bắt đáy muộn thua lỗ nhịp ba được tí thì không thể chiến thắng được thị trường ok thế thì à, có đôi chút để chia sẻ thị trường hôm nay thì tổng kết cái phần này là rõ ràng hiện tại là chưa có test lại và rất hiếm khi thị trường có bùng cái hôm nay cũng không thể gọi là bùng nổ theo đa được đấy thứ nhất là chưa phải là bùng nổ theo đà cái thứ hai rất hiếm khi thị trường nó lên thẳng đứng mà nó phải test lại nên việc hôm nay là cái việc của thị trường còn của chúng ta thì hãy cần thời gian để tiếp tục theo dõi ok chưa thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây Dũng có đôi chút để chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm rõ được thì Dũng tiếp tục bám sát thị trường để giúp cho các bạn có cái góc nhìn khách quan ok xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại chúng ta vào video tiếp theo khi nào thị trường test có những tín hiệu để bạn lưu ý là lúc nào khả năng mua tối ưu hóa được lên kế hoạch lên mục tiêu lúc đấy thì các bạn sẽ có cái thì video tôi chia sẻ để các bạn có cái kế hoạch mục tiêu trước còn bây giờ các bạn mua là các bạn mất tiền à, nó có một cái chương trình ờ, đó là chương trình ờ, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng cái chương trình hoàn toàn miễn phí nếu bạn nào quan tâm thì đăng ký sớm bởi vì ờ, bắt đầu từ tuần sau Dũng bắt đầu tất nhiên là tuần này là Dũng bắt đầu chia sẻ rồi nhưng tuần sau thì sẽ bắt đầu chương trình này nếu các bạn nào quan tâm thì hãy đăng ký sớm bởi vì cái số zoom nếu có hạn đó bạn zoom thì có hạn nên các bạn nếu bạn đăng ký muộn là chúng ta sẽ không còn zoom nữa à, xin cảm ơn các bạn